mountain you are trying to climb Think I've heard it before in a movie line We can write our own ending the time What's up mấy bạn trở lại với vlog của Trung Thì bữa nay là một cái buổi tập rất là đặc biệt với lại những cái khách mời cũng rất là đặc biệt à, Thì bữa nay là Trung sẽ tập ngày lân với lại một vlogger khác đó là bạn An Nguyễn Fitness Thì chắc là mấy bạn cũng đã biết An rồi ha à, Thông qua cái channel của An cái uh, à, Thì bữa nay rất là vui khi mà được tập trung với lại An với lại anh Jason rồi một cái bạn nữa tên là Tú thì uh, An hiện đang uh, để đánh giải nắp ba vừa rồi ha à, thì do là cái clip này là chung quay cũng hơi edit cũng hơi trễ thì bây giờ rảnh mới edit lên được cái thì vô luôn bài đầu tiên thì đó là bữa đề tập lưng đúng không thì như chung nói là cái giáo án mới là sẽ tập trung vào tempo nhiều thì bài đầu tiên đó là cái bài kéo xô last pull down thì ở ngay lúc đầu á là chung đã có để cái tempo rồi thì uh, cái tempo là bốn bốn thì cái số đầu tiên á à, có nghĩa là cái số mà khoảng thời gian mà chúng ta nhả cái cơ ra ha đó, lúc mà eccentric đó chung rất là nói chung nói rất là nhiều cái từ eccentric trong những cái vlog trước à, thì à, mấy bạn lưu ý giúp chung ha tại vì à, lát nữa ở đằng sau cuối của video là chung có ghi chú chung có một cái tấm chung có một cái cái cái phần ghi chú về những cái con số đó à, thì à, cái số đầu tiên là gì số thứ hai là gì số thứ ba là gì ha thì mấy bạn tập dần làm quen với tempo ha những bạn nào quen rồi thì sẽ rất là tốt và những bạn nào chưa mới biết thông qua cái channel của Trung á, thì mấy bạn cũng nên là tập vào tempo ha hiện tại là Trung đang ờ, đổi giáo án qua tập chuyên về tempo nên là chúng ta sẽ giảm cái số lượng tạ lại vừa tạ thôi cũng không phải là vừa lắm nhưng mà ý là không phải là nhẹ lắm nhưng mà ý là vừa thôi à, không có còn nặng như lúc trước nữa tại vì chúng ta sẽ tập trung vào cái độ cảm nhận cơ nhiều hơn ha, như các bạn đang thấy trong clip là chung à, kéo xuống rất là nhanh nhưng mà lúc mà eccentric là cái lúc mà hai cái xô chúng ta nó giãn ra thì mấy bạn phải nhả cho chung trong vòng khoảng 4 giây ha nó là four count eccentric nhưng mà mỗi bài nó sẽ có mỗi cái uh, cái tempo riêng thành ra là mấy bạn nhớ nếu mà tập theo cái giáo án thì nhớ là chú ý vào cái tempo mà chung ghi ha ok thì bữa nay chung quay cũng không có nhiều thực sự rất là ít luôn cái cái cái khúc tập này rất là ít thì ra là mấy bạn thông cảm ha tại vì bữa đó đông quá không thể nào mà set up máy rồi tập được thì cái phòng này cực kỳ đông luôn và tập ngay cái giờ mà dắt cao điểm nữa là buổi tối Ok, uh, thì đây là bài Band Overall ha Thì cái này là trung phục cập vào tempo lúc mà nhả xuống Thì bữa nay là có một cái lưu ý đó là đa phần là cái tempo của những cái bài ngày lưng nó gần như là giống nhau Có nghĩa là 4010 hoặc 4012 gì đó cũng tùy thôi ha Thì uh, nó cũng tương đối là giống nhau thì mấy bạn nhớ là focus vô temple ha thì đây là bên này là anh Jason nè rồi cái bạn áo trắng là bạn Tú ngoài Hà Nội vào bạn của anh Jason và đây là An Mỹ mà áo đen ha à, thì tập bốn người với nhau rất là vui bữa đó rất là fun luôn ha thì đây là tới lượt của An tập đó mấy bạn thấy là An bữa đó cũng có đi theo cái program của Trung đó là mọi người theo cái cái cái cái, cái ngày lưng của Trung ha à, thống nhất là theo cái ngày lưng đó cho nên là vô cập vào tempo nhưng mà An thì hiện tại là còn những ngày cuối nên An tập khá là high rep và nói chung là cũng có một số bài là không theo tempo nhưng mà không sao nhưng mà mấy bạn nhớ lưu ý vào tempo ha nhưng mà đi nhớ cái cái set này là An đang theo tempo á nghĩa là nhả xuống 4 à, giây kéo lên rồi nó nhả xuống 4 giây thì số đầu tiên nó là cái số à, của cái phần negative set à, negative rep nghĩa là lúc mà chúng ta nhả giãn cơ ra số thứ hai á là cái, cái thời gian mà chúng ta pau sau khi chúng ta giãn số thứ ba là cái số mà cái cái cơ chúng à, cái cái thời gian chúng ta sẽ à, lúc mà chúng ta kéo lên để squeeze á, để giữ cơ lại để siết cơ lại á, thì đó là số thứ ba số thứ tư đó, đó là cái thời gian mà chúng ta sẽ siết là à, cái thời gian chúng ta pau trong cái khoảng chúng ta siết à, ok à, tiếp theo là cái bài reverse grip lat pull down thì bắt đầu từ cái khúc này là trở đi chúng ta sẽ chơi super set hết ha là 4 set nhân 8 thì bữa nay chung à, như chúng nói nãy rồi là chung quay rất là ít luôn thành ra là mấy bạn không cảm mà thì chung quay mỗi thứ có một set set set thôi à, nhưng mà bài thì rất là đầy đủ rồi nên à, mấy bạn có thể tập theo và cũng có một cái clip nhỏ của chung để demo về cái buổi tập à, sau đó là chúng ta sẽ chuyển qua uh, bài uh, bài này đó là cái bài Seated Cable Row là 4012 ha nghĩa là lúc mà chúng ta nhả chúng ta nhả 4 giây nhưng mà nhớ cái số 2 đằng sau nghĩa là cái số 2 chúng ta khi chúng ta kéo tới chúng ta sẽ squeeze lại hai giây nhưng mà như lúc này là Trung đang bị quên hay sao á chúng không có squeeze lại à, Trung chỉ có nhả ra 4 giây từ từ thôi nhưng mà nhớ nha các bạn nhớ giúp chung là squeeze lại 4 giây lúc mà chúng ta kéo tới bụng chúng ta giữ lại hai giây và chúng ta khi nhả từ từ ra chúng ta nhả 4 giây ha đó là set tiếp theo và tiếp theo có là một cái super set tiếp theo đó là bài wide grip pull up là hít xà rộng tay 4012 luôn có nghĩa là lúc mà nhả xuống mà mấy bạn khi lúc lên mấy bạn squeeze lại là nhả từ từ từ ra ha chúng ta sẽ đó sau đó chúng ta sẽ super set với lại một bài nữa đó là bài uh, cable cable row á là chúng ta sẽ đứng uh, cầm cái cái cable như như bạn thấy đây làm cable row à, thì đây là cái buổi tập uh, rất là đơn giản của mọi người nhưng mà quay hơi ít nên mấy bạn uh, cũng đừng buồn ha à, video sau thì Chung sẽ quay nhiều hơn cụ thể hơn thì còn một cái cặp set nữa nhưng mà do là mọi người cũng hết là mệt rồi thành ra là Chung cũng uh, không có quay nữa uh, thành ra là Chung có ghi ở cái phía sau là còn một cặp set nữa nha chưa hết đâu ok peace out